một lần cả đời mẹ đã tạo tầm lên con cho con gánh mẹ đầu non cả lòng mẹ đã gánh con biển trời ngày xưa mẹ gánh à ơi con xin gánh lại những lời mẹ xuống đường đời sương gió mịt mù vì con hạnh phúc chẳng để con gái mẹ đừng cắn giờ khi mẹ mất một bạn gánh ai cho con gánh cả tháng dài gánh qua năm dòng những ngày đắng cay cho con gánh cả đôi vai thân cò lặng lội sớm vai vai gầy mẹ già lá sấm xa cây lờ đâu lá dùng phải gánh sao mẹ ơi sóng biến ra sao con sao gánh hết công lao một đời bông hồng cài áo đúng nơi đâu bằng bóng hiu giữa trời bao la cho con gánh lại mẹ già để sau người gánh chính là con con Thank you. nhắm mắt là tìm để bắt lỗi thôi không có lỗi cho con gánh cả đôi vai thân cờ nặng lời sớm bay vai gầy mẹ xa lá sắp xa cây lỡ đâu lá dùng tội này gánh sao mẹ ơi không biến ra sao con sao lòng cài áo đúng nơi đâu bằng bóng hiu giữa trời bao la cho con gánh lại mẹ già để sau người gánh chính là con con cho con gánh lại mẹ già để sau người gánh chính là con con